Xin chào toàn thể anh em nhé Thì ngày hôm nay tôi có hai cái bộ đồ chơi sản phẩm sản phẩm à, cao cấp mới nhất về bầu cua và tài xỉu ấy thì hai bộ sản phẩm này thì anh em đếm xong đếm chơi đến không chơi là hộp của người ta lắp đĩa người ta anh em mình không cần phải chạm tay hộp nên là anh em mình không cần phải đưa cái lắp hay đưa cái đĩa hay là anh đưa những cái đồ câu chuyện đấy, của những bộ hột bầu cua những bộ tài xỉu này vào xong vào sớ vào chơi và hình thức là anh em mình chỉ cần mang một cái máy rung đơn giản người ta gọi là cái máy nghèo cao cấp mới nhất về bầu cua tài xỉu của đấy thì hai sản phẩm này cao cấp mới nhất và độc quyền cơ sở trung tâm tôi sản phẩm thì là không ai có thể phát hiện ra cái tăng tích của nó anh em đến sau đến sớm đến chơi hộp người ta lắp đĩa người ta đấy anh em cũng không cần phải chạm tay hột mà hình thức là anh em cầm mỗi cái máy rung cao cấp đến là anh em mình đã là người giành chiến thắng rồi đấy đây nó là cái máy nghe hột anh em nhá ngoại hình của nó là chiếc điện thoại đấy anh em nhá rất chi nhỏ gọn luôn ừ thì không cần phải mất nhiều thời gian nữa thì sau đây tôi vào tôi test luôn sản phẩm cho anh em thế đây cái máy này anh em đến anh em bật cái công tắc này anh em chơi thôi đấy thì đây tôi kiểm tra thanh nam châm cho anh em này à, lắp này hoàn toàn là không hít cái thanh nam châm này đấy ok anh em đấy đĩa cũng vậy này đấy, nếu mà đĩa lắp mà nó hít với thanh châm đấy là đồ không chuyện em nhé đấy đĩa với hộp à, lắp với đĩa là hoàn toàn là không hít với thanh nam châm thì đây là một số của hộp tài xỉu anh em nhá đấy ngâm mát muối này đấy thì 100 trăm những bột này đều đổ, lỗi hết ạ thì chính tỏ rằng những bột này nó là hoàn toàn hột trợ tầm năm đấy tôi kiểm tra anh em đủ các bước luôn đấy đây, bây giờ tôi đã cắt ngẫu nhiên lấy ba cái hột ờ, tài xỉu anh em nhé đấy. đấy ngẫu nhiên lấy ba cái hột này đấy và tôi lo qua đi đấy tôi để này xuống dưới không sợ đỏ nó ướt đây lau qua đi và tiếp theo tôi kiểm tra anh em qua thanh âm châm này đấy thì đây nếu một công chuyện nhé anh em kiểm tra qua thanh âm châm này nó sẽ hít chặt luôn này đấy hoàn toàn là không hít tất âm châm đấy tiếp theo bước soi đèn này chứng minh anh em đủ các bước luôn là nước muối làm châm soi đèn này, anh em nhìn nhá một trong veo luôn này đấy một hột này hai hột này đấy xoay trong veo luôn ba hột này ok cho anh em đấy Giờ vừa rồi là tôi đã kiểm tra anh em đủ các bước ở nước muối, nâm châm và xoay đen. Và sau đây tôi hướng dẫn luôn anh em cách sử dụng về cái sản phẩm này này. Đấy. Thì là anh em mình đến xong, đến sớm đến chơi. Anh em mình bật cái máy cái hộp này lên. Đấy anh em cho người ta lắc đến tầm 2 3 tiếng anh em nhé Em cầm bật cái máy cái hộp này lên, anh em cho ta lắc tầm 2 3 tiếng này một tiếng này hai tiếng này ba tiếng này Đấy, bắt đầu tiếp tiếng tiếp theo nó sẽ báo cho anh em biết chuẩn xác cho tra tài xỉu Đấy, và cái độ chuẩn xác của nó thì anh em theo dõi video này tôi test luôn cho anh em bằng thế này như ván này Đấy, cái máy nghe này nó báo biết là 100 trăm ván này là xỉu anh em nhé Đấy, mở tiếng đầu à ok anh em xỉu à 7 điểm này Đấy, test tiếp cho anh em à. Đấy, thì cái độ bắt xa của máy này trong vòng bán kính là 7 đến 10 mét anh em nhé anh em ngồi bất cứ đâu đấy, cái máy nghe hột này nó vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết được trả tài hay là ra xỉu đấy như tiếng này 100 trăm bán này ra tài anh em nhá đấy, đánh 100 triệu tài này mở này ok anh em này ba bốn năm này mười hai điểm tài đấy em cho nhà tay cái ta lắc à. à đấy vẫn báo chuẩn xác anh em biết luôn đấy 100 trăm tiếng này ra tài anh em nhá đấy năm cả người một tài thế này này mở này ok anh em này 15 điểm 456 á đấy cái sản phẩm máy anh em hột này anh em đến xong đến sới đến chơi là hột của người ta lắp đĩa người ta anh em không cần chạm tay hột hay là luồn nắp luồn đĩa nữa hình thức đeo mỗi cái thanh dung đơn giản này nhài trên người là anh mình đã là người giành thắng rồi đẹp tiếp cho anh em. như tiếng này này cái máy cái hột này là báo biết là 100 trăm đấy, tiếng nghe tài anh em nhá đấy đánh 100 triệu tài này mở này ok anh em này 14 điểm này 6 3 và 5 này 14 điểm đấy test tiếp cho anh em này đấy, cái máy cái hột này độ chuẩn xác của nó như anh em theo dõi này chuẩn xác tuyệt đối luôn 100 trăm tiếng nghe tài anh em nha mở này ok anh em này vẫn là ba năm ừ, ba năm sáu mười bốn điểm đấy kỷ niệm anh em tiếng cuối đấy, Rồi tôi sẽ giới thiệu tiếp cho anh em sang sản phẩm thứ hai đó là cái sản phẩm đồ chơi máy phân âm bầu cua máy hợp bầu cua 100 trăm tiếng ngày tài này anh em nhá mở này ok anh em này bão luôn này bão năm 15 điểm đấy, rất là chuẩn xác luôn đấy rồi tắt cái máy nghe hột này đi ấy thì tôi đã giới thiệu xong anh em về cái sản phẩm máy nghèo bầu cua ấy mới và cao cấp của cơ sở trung tâm tôi và sang cái sản phẩm thứ hai nó là cái sản phẩm máy nghe hột về bầu cua thì cũng duy nhất anh em mình đến xong đến sới đến chơi anh em đeo cái máy này trên người thôi độ bắt xa cho con kính là 5 đến 7 mét anh em nha đấy vẫn báo phân âm chuẩn xác cho anh em biết được làm gì để đánh luôn đấy bằng thế này tôi test luôn anh em ạ à. thì đây là tôi đã chuẩn bị sẵn một số bầu cua và cái lắp cái đĩa này và bây giờ sắp đều lên này. và tôi đã chọn ngẫu nhiên lấy cho anh em ba cái bộ hột đấy và kiểm tra có thanh âm châm cho anh em đấy thì đây đấy, thanh âm châm này em thấy chưa đấy kiểm tra cái lắp cho anh em nếu mà lắp camera lắp câu chuyện anh em kiểm tra thanh âm châm này nó sẽ hít chặt vào lắp này hoàn toàn nó không hít được thanh âm châm này tiếp theo này đến cái đĩa bộ hột này đấy cũng hoàn toàn không hít đấy thì đồ theo về đồ bầu cua ấy thì là anh em cần kiểm tra qua cái thanh nam châm này thôi đấy. nếu mà đĩa với hột với lắp mà nó hít cái thanh nam châm thì chứng tỏ là những đồ đấy nó là đồ công chuyện anh em không nên chơi anh em nhé đấy thì cái sản phẩm này thì anh em đến sòng đến sới lên chơi anh em cũng cho ta lắc đấy, tầm hai ba tiếng đồng để cái máy này nó nghe được cái bộ hột nghe được âm thanh khi bộ hột nó tiếp xúc với cái mặt đĩa đấy, và nó sẽ thu âm lại và bắt đầu từ tiếng thứ ba à, bắt đầu tiếng thứ tư nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em biết được ra gì để đánh đấy là báo nó phân âm cho anh em biết chuẩn xác được sáu mặt tương sáu nhịp rung luôn đấy thì bằng thực tế này đây nó là cái máy hộp nó anh em mình chưa nhịp rung nó rất êm luôn ai cầm máy mới có thể biết được cái nhịp rung của nó sáu mặt tương sáu cái nhịp rung khác nhau đấy, phân âm chuẩn xác cho em biết được làm gì thì bằng thế tôi bật cái máy phân âm lên đấy tôi cho nhà cái lắc này đấy ba tiếng đồng đấy mở cho anh em này một cá này, một bầu một gà đấy, bắt đầu tiếng này này đấy, máy phân âm này sẽ báo chuẩn xác cho anh em mình biết được chồng gì đấy và cái sản phẩm này anh em không cần phải chạm tay hột nha cầm một máy rung trên người thôi đấy, sản phẩm cao cấp mới nhất năm 2020 của cơ sở trung tâm tôi test luôn cho anh em như tiếng này này đấy, cái máy nghe hột này nó báo biết là 100 trăm tiếng này nó ra không bầu anh em nhé mở cho anh em tiếng bầu vào có bầu anh em này hai bầu một nai này đấy test tiếp cho anh em tiếng thứ hai này tôi test cho anh em tầm năm bảy tiếng bạc anh em nhá 100 trăm đấy, tiếng này nó ra tôm anh em nhá đấy, anh em cần lắc xong đặt xuống quân không nhảy nữa là máy rung này nó sẽ thu được âm thanh báo chuẩn xác cho em biết được dòng gì như tiếng này 100 trăm tiếng này con tôm này mở này ok anh em này có tôm này một tôm này một gà một cua anh em thấy chưa đấy, test tiếp cho anh em nhá lắc mạnh luôn này lắc nhiều nhịp luôn này vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết luôn 100 trăm đấy, tiếng này nó có bầu anh em này đấy, mở cho anh em này ok anh em này hai gà một bầu đấy cái sản phẩm này nó rất là chuẩn xác luôn nên là những anh em nào đang thua tha về cái bầu cua tài xỉu này thì anh em hãy theo dõi video này của cơ sở trung tâm tôi để anh em mình có thể sở hữu được cái máy nghe hột cao cấp mới nhất năm 2020 để anh em có thể về sòng về sứ bên chơi anh em mình sẽ là người giành thắng nhá 100 trăm tiếng này con nai anh em nhá đấy con nai này lăm cả người có like cái này này mở này ok anh em này hai gà một nai này đấy kỷ niệm anh em một tiếng cuối đây. sản phẩm này là cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối luôn anh em theo dõi tôi test đấy thì anh em nhìn thấy đấy đấy 10 ván chuẩn xác cả 10 luôn 100 trăm tiếng này con cá này mở ra ok anh em có cá này. một cá một tôm một nai anh em nhé, rất là chuẩn xác luôn bây giờ cái thời lượng bây giờ không có nhiều nhưng là tôi tắt cái máy uh, ờ, nhau đấy đi đấy tôi test qua anh em mỗi một sản phẩm tôi test cho anh em tầm 5 7 tiếng vậy thôi đấy thì như đã hứa với anh em giới thiệu xong anh em bóc luôn một hột đây ra đấy hột thì không liên quan hột lắp đĩa thì cũng không liên quan luôn à, anh em chỉ cần cầm bốn máy và anh em là anh em mình chơi là anh em mình đã được là anh em mình sẽ là người giành thắng thôi đấy ok cho anh em hột này đây nữa là hột xốp hột thì là hột giấy hột xốp hột gỗ đều được hết anh em nhé bất cứ loại hột nào máy phân âm này nó đều có nghe được âm thanh và nó báo chuẩn xác cho anh em biết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 thì à, những anh em nào đang thua tha anh em hãy liên liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình 2424 trung tâm tôi sẽ có ờ, nhân viên tư vấn anh em giúp anh em mình có thể giành được trắng trên sòng giới sân chơi mà anh em đang chơi thì à, tôi có hai cơ sở chính một là bến xe Đông Sài Gòn hai là bến xe Minh Hà Nội em gần cơ sở cửa nào thì qua trực tiếp cơ sở cửa ấy test thử hàng trực tiếp anh em nhé đấy anh em khi đi anh em cứ mang theo đồ đạc của anh em qua trực tiếp cơ sở cửa ngầm tôi trung tâm tôi sẽ có nhân viên test thử đồ anh em ok anh em mang về em đánh ấy à, nói về đồ chơi cơ bạc thì trung tâm tôi chúng tôi có thể cung cấp có có thể tư vấn được cho anh em tất cả anh em tất cả cái bị đồ chơi ra là về cờ bạc như là bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài ná và phần mềm của màn game đấy, bất cứ đồ nào liên quan đồ đen trung tâm tôi đều có cách khắc phục đấy, có cách tư vấn anh em có những sản phẩm để anh em về sòng về xứ về chơi anh em chơi để anh em mình sẽ là người giành chiến thắng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 bầu cua sóc đĩa tài xỉu chiến thoại đấy có thể giúp đỡ được tất cả anh em mình có thể giành chiến thắng anh em mình có thể kiếm tiền và cái độ chuẩn xác của bản game mà do cơ sở do trung tâm tôi làm ra là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm anh em nhé ấy thì vào đây tôi sẽ test từng một bản game một cho tất cả anh em để anh em theo dõi anh em mình có thể biết được cái độ chuẩn xác của bản game bên cơ sở bên trung tâm tôi làm ra cái độ chuẩn xác của nó như thế nào thì cái bản à, đầu tiên tôi muốn giới thiệu tất cả anh em nó là cái bản game sóc đĩa vì bản game sóc đĩa này thì là anh em mình có thể biết được trước nó sẽ ra chẵn hay ra nẻ để anh em mình có thể đánh anh em mình có thể là anh em mình có thể biết được trước kết quả đấy. như tiếng này 100 trăm ván này ra chẵn này mở này ok anh em này tứ tử này 100 trăm ván này ra nẻ này làm cả người vào lẻ tiếng này này mở này ok anh em này ba đen này đấy, rất là chuẩn xác luôn 100 trăm ván này là chẵn anh em nhá làm cả người vào chẵn luôn này mở này ok anh em này sấp đôi này tứ, sấp đôi này chẵn này 100 trăm bán này ra lẻ em nhá đấy làm cả người mà lẻ này bán nhà bán cửa đánh còn lẻ này này mở này ok anh em này ba đen này lẻ này 100 trăm bán này ra lẻ tiếp này mở này ok anh em này đấy kỷ niệm anh em một tiếng nữa này 100 trăm bán này là lẻ tiếp anh em nhá mở này ba trắng này đánh chẵn một tỷ này mở này ok anh em đấy Đấy, các bạn sóc đĩa vừa tôi test cho em tầm 5 7 tiếng vậy thôi. Đấy thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm. Đấy thì anh em nào muốn uh, sử dụng cái bản game này, anh em liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại hiển thị trên mình Đấy sang cái bản game thứ hai, nó là bản game tài xỉu. Đấy. Bản này thì anh em mình có thể biết được trước nó sẽ ra tài ra, ra tài hay ra xỉu. Hoặc là anh em mình có thể biến từ tài qua xỉu từ xỉu qua tài một cách rất là dễ dàng anh em nhá. Tôi test luôn anh em này. 100 trăm, bản này là tài này, mở này Ok anh em 12 điểm tài 552 12 điểm 100 trăm này ván này xỉu ai mở này Ok anh em này 10 điểm xỉu ai Đấy, rất là chuẩn xác luôn đánh tài 100 trăm anh em nhá mở này Ok anh em 12 điểm tài 642 12 điểm tài làm cả người vào tài thứ này này ừ, mở này Ok anh em 16 điểm 646 16 điểm tài tiếp này anh em này 100 trăm ván này là tài tiếp anh em nha mở này ok anh em 13 điểm tài 661 12 điểm tài đấy anh à, tiếp cho anh em một hai tiếng nữa này 100 trăm ván này xỉu này mở này ok anh em 9 điểm xỉu anh em thấy chưa độ chuẩn xác có tuyệt đối là 100 trăm luôn đấy đã bản game bên cơ sở bên trung tâm tôi làm ra là cái độ chuẩn xác của tuyệt đối là 100 trăm cho anh em nhé Đấy, bất cứ bản game nào bầu cua sóc đĩa tài xỉu mà anh em này đang chơi trên sòng trên sới trên sân chơi với em khi em sở hữu cái phần mềm bản game bên tôi là em mình sẽ là người giành thắng tuyệt đối được 100 trăm anh em nhé. sang bản game thứ hai nó là bản game bầu cua đấy bản game bầu cua thì là anh em mình có thể biết được trước kết quả trước lúc sóc luôn đấy anh em mình có thể biết được trước nó sẽ ra con gì để anh anh em mình đánh và anh em mình phải tránh né ví dụ con nai con bầu nó ra nhiều quá anh em mình phải tránh né không cho cho nó ra nai bầu nữa đấy thì 100 ván một nghìn ván thì con nai con bầu nó sẽ không bầu thể ra được anh em nhé test luôn anh em này like cua bầu à Đấy, lai cua bầu thì là 100 trăm bán tiếp theo nó sẽ có gà anh em nhé sóc à mở ra là có gà này ok anh em này có gà này một gà một cá và một nai Đấy, anh em chưa rất là chuẩn xác luôn một gà một cá một nai thì là 100 trăm bán tiếp theo nó sẽ ra con uh, con tôm anh em này đấy đánh 100 triệu tôm như này mở này ok anh em luôn ba tôm đấy, rất là chuẩn xác luôn đấy tôi đều phải biết được trước kết quả chúng sóc luôn hai tôm một nai này hai tôm một nai thì là 100 trăm ván uh, ờ, tiếp theo nó sẽ có cua anh em nhé đấy, sóc này mở ra có cua này ok anh em này có cua này một cua một tôm và một nai một cua một tôm một nai thì là 100 trăm ván tiếp theo nó sẽ có tôm anh em nhé đấy chuẩn xác của nó là 100 trăm luôn đấy có tôm anh em nhìn chưa một tôm một nai một cá này một tôm một nai một cá thì 100 trăm ván tiếp theo nó sẽ có gà anh em nhá đấy, kỷ niệm anh em tiếng cuối này tiếng này mở ra sẽ có gà mở này ok anh em có gà đấy một gà một bầu một cua đấy thì vừa rồi là tôi đã test và tôi giới thiệu cho anh em ba phần mềm của ba bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy để giúp anh em mình phải đến xong đến sới đến chơi anh em mình có kiếm tiền đấy, trên những phần mềm của bản game này và cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm đấy thì như vừa rồi anh em đã theo dõi video ấy thì là anh em nào quan tâm và những em nào đang thua tha trên những phần mềm bản game này thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên hình ấy và hoặc là qua trực tiếp cơ sở cửa hàng công ty chúng tôi một là ở bến xe đông sài gòn hai là ở bến xe mỹ đình hà nội anh em cứ qua trực tiếp cơ sở cửa hàng công ty chúng tôi test thử hàng trực tiếp ấy mặt phần mềm bản game này thì cơ sở công ty tôi sẽ bảo hành anh em một cách trọn đời đấy, và cái giá cả cũng để cho anh em một cái giá cả rẻ nhất anh em nhé vì cơ sở công ty tôi là người lập trình ra phần mềm bản game này nên lúc nào cái giá cả cũng để cho anh em một cái giá rẻ nhất và cái chế độ bảo hành anh em một cách ok nhất đấy bảo hành trọn đời anh em trên bản game này đấy, để giúp anh em mình kiếm tiền đấy, nói về đầu tư cơ bạc cái cơ sở chúng tôi có thể cung cấp giới thiệu được tất cả sản phẩm tư vấn cho anh em bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài ná vẫn phần